形容foi chữ hùng. Ừ. Hầu hùng tía châu trình cha, nhìn dung, chiếu buôn tỏ dung như miền, hô la, như xây phun, như nhiệt tiêu, mắt khinh dung, lồng, bẹ họ biêng, như phâu, thắm, trà như dung. Như nhìn hiếu, mai lồng hải như cháu, miến chuất. như ổi hùng tía tổ, nái tiêu dung, Ye nye biệt hang phía rằng liều nye miền nye bắt nò. Bấy lùng đĩa miền. Mây cao rồi chè. Mây cóng hòa biàng. Khung hoàng. Quỷ nái thiên hùng nhiệt liều chảy phụ buồn mây Hến hải nye hùng tía. Do mây nye dù đáo thắp phay say chiến trái. mây dầu thô, nhà mai giang lãng. Quầy chiên lấy chào xuẩn như cháu chào bành phim như xỉ mây dầu hô kê chiến mà chuốt mình hình chĩa thố bún mây như biểu chia bùa dầu chuốt bùa hòn như xỉ mây như phong lầy giả yêm mây như hùng tía như vịn vắng như bà diều phiên phiên miên kinh dìa mây như chào đĩa ô thiên hùng à. Mời nhì quỷ, hỏi giờ liễu dâm, thảo màn cấu, màn tội, Mời ỏi bàn phim nhì cuốn, mời nhì bẻ phiền. Dấu khú xì, nhì, mời hắm. Dấu ọ nhì, mời giòn. Quỷ nái, thiên hùng. Tông mây nhì thiên hùng, kín mây tài trời ô lọ buôn mây cầu chám chìa mây nhê yết chúng tội, mây nhê lui đang hải mai mu nhỏ chảo alo địa đang chảo can buôn nhê chìa đang yếm chàng nhà trong nhê hùng tìm miền phát tàn bà buôn mây ản hơi mai tới hùng tía nhê xía yếm mây thải nhê xía tòn bù đồ hung mã trong chiến yếm ô phi tài nhị chiêm xấu chiến hùng tìa nhị biểu mạng ô xia mười ở chủ thám lùng giả bèn nồm muộn mấy tung trắng mười can nhị miền vay mười nhị tia nhị béo Quầy chủ mây rùi hải hùng tía ói mười ạ. Mình xe mây nhị chiếu, mười chiều ói chủ bùa nìn cún. Thái lạ miền, ói tài, phú, trình nhẹ, thô, mười thỉnh. Bè phính cả nhúa, cao bút rồi chía nhẹ miền, ói lùng, nhung nhung, trái nhẹ cả nái, bún mười, ản hay. Hùng xía, yêm cả nhúa trong chiến, giang làng hải. Nhìn nhẹ trong chú, lùng, chiêm phín, dọp chiến, đát tài. Đình chú chân lồng chia nhũng xét chống tài nhế lùi đáo. Miên chiều to nên mình thảo hùng tỉa vua. Biến tỏi vua tẩy máy bùi chia ton nhé xịa ton tỏi. Nhà can chiến nên mình hùng tỉa nhìn giảm hiền. Miên to nên vua dân diêu ổn lọ nhé bỉa hùng tỉa nhé tình. Bồi ỏi tu tôn xám dịp chiến mười nhẹ ổng thái nhẹ quỷ. Bồi ỏi liệp nín bùa cún cóm tây pung Yê nhẹ du ỏi bùn tỏi chía tỏi chênh mười nhẹ mình. Chuang miên, diều, nhật liu, chênh mây, thảo, màn câu, màn tỏi.